xa xăm có tình cờ dài khắc sâu mỗi tình không phôi phai tiếc cho duyên phận mình ngang trái